Tội vẫn là anh người con trai tốt Em từng nói như vậy mà Em quên rồi sao bài nhạc anh hát đến càng tính em như ngày qua Em có ổn không bề ngồi mạnh mẽ qua đôi mắt thường Sao anh hình dung Nói là cười nhưng em lại khóc câu hơi cuối cùng Nên thực hiện đúng Bao nhiêu ngày anh xa em Trời đổ mưa to không vui bớt Anh vẫn chờ tin nhắn từ em Một người cô gái đôi môi ước Có được đâu nhìn em say giấc qua màn anh nhỏ đến lúc giữa đêm Anh không buồn vì em người ta chỉ là thấy nhớ nụ cười của em cười của em lối sống của anh hiện tại là nghĩ về em đúng hay sai cố dội theo từng dòng trạng thái đó là thói quen anh chứ không ai bài nhạc buồn anh gửi em nghe em còn giữ không hay xóa mất cho anh hỏi giọng nói thường ngày em còn nhớ không cứ nói thật anh im lặng anh không quan tâm em đừng nghĩ rồi quên em dòng chẳng thấy thấy em cập nhật anh tự nhủ mình không nên xem anh tự hỏi em nhắc đến ai anh ảo tưởng là mình thì sai anh lại nghĩ em cười đến họ người rời bỏ em lúc trước thì phải đôi khi anh thấy người làm em đau em lại vì họ rời bỏ anh rồi làm em cười nhưng chẳng đủ sức cuối cùng kết quả em bỏ nhanh đầu thương nước mắt vào từng lời ca Bài nhạc này nói lên cảm xúc của thằng con trai từ vài ngày qua Nói là vui thì cũng không đúng em nói anh buồn chẳng phải là sai Sự tranh cãi từ hai cảm xúc đưa đến quyết định em chọn là ai Cơn mưa đổ hồi sau không dứt Anh yêu em từ ngày hạt mưa Cho anh hỏi một lần nữa thôi là em yêu anh thật sự hay chưa Rồi vẫn là anh không thay đổi màu dù có quá nhiều vết thâm sâu Rồi vẫn như vậy mặc kệ hiện tại cả hai không còn quan tâm nhau Rồi đại thuốc cuộc sống mơ đau thương và đang đắm mình giữa biển quẩn cho quên sau ngày hôm ấy chính em là người tôi tuyển về Rồi vẫn là anh không thay đổi màu dù có quá nhiều vết thâm sâu Rồi vẫn như vậy mà kệ hiện tại cả hai không còn quan tâm nhau Rồi đã thua cuộc xong mơ đau thương và đang đắm mình giữa biển lệ Rồi vẫn cho quên sau ngày hôm ấy chính em là người tôi tuyển về Em ơi đừng trách sao anh thua cuộc và chính bản thân anh còn không tin Để mất em là điều viễn phong đây là kết quả mà anh không tính Em có nghĩ rồi sẽ đợi em vào một ngày nắng trở về nơi đây Đó là lúc em mệt mỏi giận khung cảnh mây đen ù về nơi này Đâu phải thấy cười là không biết buồn Em đừng nghĩ rồi như vậy Nhiều cảm xúc để nước mắt tuôn mà anh phải tìm nhiều thứ thay Đâu phải là em bên anh lúc này dẫu có thể hiểu được lúc buồn vui Người con gái anh yêu đâu phải mỗi lần vấp ngã chỉ biết buồn thôi Coi lẽ hiện tại anh đã mất em nhưng đâu phải hẳn là không còn thương Anh là rồi sẽ vẫn là anh đến lúc em đời tim vẫn còn vui có thể nở cho anh cảm giác như buổi ngày đầu chỉ một chút thôi Một dòng tin em nói thương anh sẽ là rất khó để người chót môi Cái tên em anh chẳng nhớ rõ mặc dù lúc say anh luôn thường nhắc Cơn mơ về lời khi giữa đêm có lẽ chính em anh mơ thường nhất Đâu hề nghĩ ngay lúc hiện tại thể xác mạnh mẽ này lại nhớ em Rồi ngày nào rồi quẳng như vậy không còn thấy rõ thảo hãy nhớ Rồi quẳng là anh không thay đổi màu dù có quá nhiều vết thâm sâu Rồi quẳng như vậy mặc kệ hiện tại cả hai không còn gió mơ đau thương và ráng nắm mình rồi đứng lệ rồi vẫn châu bên sau ngày hôm ấy chúng em là người có và đôi mắt thường sâu anh hình dung nói là cười nhưng em lại không câu hứa cuối cùng nên thực hiện đúng bao nhiêu ngày anh xa em chờ đổ mưa to không nguôi bớt anh vẫn chờ tin nhắn từ em một người cô gái đôi môi ướt anh im lặng anh không quan tâm em đừng nghĩ sợ quên em dòng chẳng thấy thấy em cập nhật anh tự nhủ mình không nên xem anh tự hỏi em nhắc đến ai anh ai tưởng là mình thì sai anh lại nghĩ em gửi đến mọi người rời bỏ em lúc trước thì phải